Ở video trước, bạn đã biết rằng, blog tâm sự không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn giúp bạn tạo thêm nguồn thu nhập thụ động từ nó. Vậy bằng cách nào thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng kiến tạo khởi nghiệp trẻ khám phá ngay thôi. Dù đã, đang hay có dự định trở thành một blogger trên blog tâm sự, hoặc thậm chí là bạn chỉ đang tò mò xem các blog tâm sự thì kiếm tiền như thế nào, thì hãy cùng theo chân chúng tôi ngay sau đây. 1. Thu nhập thụ động từ affiliate marketing đây có lẽ là một hình thức kiếm tiền phổ biến trong thời đại 4.0 hiện nay. Tại các bài viết của bạn, hãy khéo léo gắn các link sản phẩm đã được đăng ký affiliate marketing. Khi khách hàng nhấn vào link đó và đặt mua sản phẩm, bạn sẽ nhận lại một khoản hoa hồng tùy theo thỏa thuận trước đó giữa bạn và chủ sản phẩm. Nhưng hãy nhớ là hãy đặt link một cách tinh tế nhất nhé. Như kiến tạo khởi nghiệp trẻ đã nói, đây là một hình thức kiếm tiền phổ biến hiện nay nên nếu không cẩn thận bạn sẽ trực tiếp làm khách hàng khó chịu đấy. 2. Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, các thương hiệu nhỏ phần lớn trên thị trường hiện nay luôn tìm kiếm những kênh quảng bá tiềm năng dành cho sản phẩm và dịch vụ của họ. Do đó, nếu xây dựng một blog đủ mạnh và số lượng người đọc đủ để hấp dẫn các thương hiệu, họ sẽ chủ động liên lạc để hợp tác cùng quảng bá cho những sản phẩm, dịch vụ ấy. Số tiền bạn kiếm được sẽ dựa trên nội dung quảng bá, hoặc số lần khách hàng click chuột vào quảng cáo hiển thị trên trang. 3. Cho thuê không gian quảng cáo. Thông thường, khi ghé thăm các website, chúng ta thường nhìn thấy những quảng cáo nhấp nháy ở hai bên. Một số website còn đặt quảng cáo ở giữa phía trên dưới. Đó chính là một cách để tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ blog tâm sự. Cách này sẽ phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp, bày trí website của mình. Tại những nơi có không gian trống, bạn có thể đặt quảng cáo của đối tác nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Trên đây chỉ là một số trong những cách điển hình để tạo thu nhập từ blog tâm sự mà các blogger dùng đến. Nếu bạn còn có ý tưởng gì mới mẻ thì đừng ngần ngại mà chia sẻ cùng kiến tạo khởi nghiệp trẻ ngay. Ở đây bạn luôn được thỏa sức với sáng tạo của mình. Hẹn gặp lại ở video sau và xem chúng tôi sẽ mang gì đến cho bạn.